Kế toán trong mảng vàng bạc là một lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi bạn cần phải xác định được các phương pháp hạch toán chính xác, phương pháp tính kho và các lưu ý cần khi làm loại hình này. Kế toán Viên Hưng đã xây dựng khóa học kế toán tổng hợp trong công ty vàng bạc đá quý, căn cứ trên các hồ sơ chứng từ thực tế để hiểu rõ được quy trình hạch toán, giúp các bạn hiểu được công việc của một kế toán trong công ty dịch vụ vàng bạc đá quý, thành thạo mọi nghiệp vụ với mục đích cuối cùng là lập được báo cáo tài chính, phân tích và xử lý khắc phục những sai sót. Hãy cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học này. Trong nội dung của khóa học sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ, nội dung thứ hai là các chứng từ phát sinh và nội dung thứ ba là hoàn thiện để lên báo cáo tài chính cuối năm. Ở nội dung khai báo đầu kỳ, hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc bàn giao sổ sách từ kế toán cũ để nắm được số liệu cũng như quy trình của một công ty. Thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm, so sánh kiểm tra và đối chiếu sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết các tài khoản. Ở nội dung thứ hai đi vào các chứng từ phát sinh thực tế trong công ty vàng bạc, hướng dẫn cách hạch toán đối với mua hàng hóa, hạch toán đối với các chứng từ hóa đơn bán ra,